tư là chúng ta sẵn sàng chúng ta đón nhận một cách hào hứng nha các anh chị sẵn sàng đón nhận một cách hào hứng chuyên sách nói cho anh chị giải thích cho anh chị kể chuyện cho anh chị làm sao là sẵn sàng và hào hứng ở một cái khu vực kia mình trung đi lũ lụt hàng tháng mưa lũ nó kéo đến rất là lớn và nhà có nhiều đồ đạc thì cũng quay hết và tất cả mọi người sao là phải lên trên nóc nhà tại vì nước nó dâng lên gần lên đến góc nhà rồi rất là nguy hiểm thì lúc này có một cái đội cứu hộ đi bằng cái thuyền lớn tới để làm sao ạ à? cứu hộ thì có một cái ông già ông ta nói rằng tôi rất tin tưởng vào thượng đế bao nhiêu năm nay rồi tôi rất tin tưởng vào ngài và tôi tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối luôn ông ta đang làm kết tốt cái bước ba là tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối một trăm phần trăm vào thượng đế rồi ông ta rất tin và ông ta tin rằng thượng đế sẽ giúp ông ta sẽ cứu ông ta sẽ vươn cái tay ra nâng ông ta lên ông ta thoát ra khỏi cái cái hiểm nguy này nhưng mà mọi người nói rằng ông ơi ông ơi đi với tụi tôi lên chiếc thuyền này đi sắp mưa dông gió bão nó tới thêm một lần nữa rồi không đi là sẽ không kịp là sẽ chết đấy nhưng ông ta bảo không mọi người cứ đi đi tôi sẽ chờ thượng đế của tôi tới cứu tôi sau đó một, một mấy tiếng sau thì có một cái bè nó tới thì lúc này nước nó đã dâng lên tới đầu gối của ông ta vì ông ta đứng ở trên cái nóc nhà cao nhất rồi nhưng mà nước nó ngập lên tới uh, qua đầu gối rồi thì có một cái bè nhỏ nó tới để nó đi đòi đi vớt đi cứu những cái người còn mắc kẹt lại thì uh, những người ở trên bè nói rằng ông ơi đi với tụi tôi đi đi với tụi tôi đi trời ơi sắp mưa bão nó tới rồi nguy hiểm lắm phải đi nhanh phải đi nhanh nhanh nhanh nhanh thì ông này nói bảo mọi người cứ đi đi tôi ở đây tôi chờ thượng đế tới cứu tôi vì tôi có một niềm tin tự tuyệt đối 100% vào thượng đế sẽ cho tôi những điều gì tôi mong ước lần thứ ba có một chiếc trực thăng bay qua nó đi vòng thêm một lần nữa để sao ạ à, cứu hộ những cái người nào còn mắc kẹt những con người cuối cùng thì nó thả một cái thang dây xuống ngay trước mặt của ông ông láo trong khi đó ông láo thì nước nó ngâm lên tới cổ lên tới họng rồi chỉ còn một gang tay nữa thôi là ông ta sẽ bị chết thì sao các anh chị ạ à? mọi người nói ông hãy bám lên cái thang dây và leo lên đây mọi người sẽ cứu ông nhanh lên chỉ còn 5-10 phút nữa thôi là nếu không cứu ông sẽ chết đấy nhưng mà ông ta bảo không mọi người cứ đi đi tôi sẽ chờ thượng đế tới cứu tôi tôi tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối thế là mọi người không không hết cắt rồi thế là bỏ đi và ông ta làm sao à 10 15 phút sau mưa nó dâng lên nước nó dâng lên quá đầu chết khi mà ông ta lên trên thiên đàng các anh ạ ông ta đùng đùng nóng nảy ông ta đi tìm tới thượng đế thì nói rằng tại sao người không cứu con con đã chờ đợi con đã tin tưởng tuyệt đối vào ngài tại sao ngài lại không cứu con thì thượng đế nói rằng sao lại ta không cứu ngươi ta đã cứu ngươi ba lần rồi ta đã cho một con thuyền lớn tới cứu ngươi ngươi từ chối ta cho một cái bè con tới để cứu ngươi ngươi cũng từ chối thậm chí sắp chết đến nơi ta cho một cái trực thăng tới để mà thả thang dây cứu ngươi mà ngươi là đều từ chối cả vậy ngươi thấy rằng mình chết thì có đáng hay không qua câu chuyện này Kim muốn chia sẻ với anh chị là bước 1 mình làm sao à mình đã xác định rõ yêu cầu của mình cái thứ hai là mình sao gửi cái yêu cầu đó đi và chuyển từ từ trực quan hóa cái thứ ba là mình đã tin tưởng một cách tuyệt đối 100% rồi thì sao anh chị bước thứ tư là phải sẵn sàng đón nhận hào hứng phải đón nhận một cách sẵn sàng và hờ hứng đôi khi cái cách mà cái món quà được ship đến chúng ta nó khác biệt nó không như chúng ta suy nghĩ thì chúng ta phải đón nhận đi chứ đừng nghĩ là lăn tăn là hình như là nó phải đi theo đúng cái điều mà mình đang suy nghĩ lúc đầu đúng không các anh chị mình suy nghĩ rằng hôm nay uh, shipper uh, shipper sẽ giao món hàng đó cho tôi và cái anh đó ảnh đi bằng xe máy ảnh gọi điện thoại ra ảnh đứng trước nhà tôi thì sao à ảnh giao nhưng hôm nay hôm nay vô tình nó bị quá tải nó bị quá tải nên các shipper của bên bên đâu là ví dụ như bên Lazada đi không thể nào tới thế là bên bên Lazada bắt buộc phải sao là sử dụng uh, à, anh shipper ở bên ship kèm nhanh đi giao hàng nhanh một cái công ty khác hoặc là ZMT uh, ờ, để cho nó kịp giờ của bạn và ship món hàng đó tới bởi vì sao là bữa nay quá tải các tài xế của bên Shopee bên Lazada không còn nữa thì phải thầm nhờ ở bên giao hàng tiết kiệm hoặc là ZMT thì khi chúng ta tới chúng ta thấy cái anh shipper này nó không phải là người của bên bên shopee hoặc bên lazada như mình đã đặt hàng thì từ chối không món này không được của tôi rồi của tôi tôi giao cho người khác đi anh anh lầu rồi anh sai rồi tôi là tôi phải lý hành chính lazada và shopee đúng giá mà tôi đã đặt hàng thì các anh chị thấy đó đó là lý do tại sao mà có rất nhiều khi chúng ta đã đạt tới bước thứ ba rồi nhưng mà khi mà được món quà nó tới tận nhà tính tới tận nơi rồi nhưng chúng ta lại không đón nhận chúng ta làm sao à từ chối vì chúng ta làm sao à tưởng rằng nó phải đi theo một cách nào khác nhưng không đâu các anh chị à vũ trụ thông minh hơn mình rất nhiều vũ trụ sẽ tìm cách làm sao tối ưu nhất đưa món quà đó đến cho mình theo cái cách mà vũ trụ muốn làm sao để tốt để tối ưu để hay nhất nhưng mình làm sao ạ à? lại quá cố chấp và hoặc là khi mình đón nhận món quà đó sao chị mình lại không hào hứng mình không có hào hứng mình không thấy phê mình không thấy sướng thế là sao à vũ trụ cảm thấy bị tổn thương của mày xin mình khao khát một cái món gì đó rất ok nhưng mà tại sao mà đến sinh nhật được món quà mình thờ ơ đến như vậy thế lần sau là à? cú đồ không giao nữa có đúng không anh vậy khi mình ao ước mình mong cầu mình khát khao một cái điều gì đó nó tới với mình á mình nhận được điều đó là mình phải yes đáo quá phê quá có được rồi hay quá cảm ơn quý chủ mình có được rồi hào hứng hào hứng thì khi mình làm những cái sự hào hứng một cái cảm xúc giống như vậy thì bố dùng mới thấy à nó rất là nó mình nó rất là happy khi mình gửi món quà thì lần sau mình tiếp tục gửi tiếp cho nó còn đây mình thờ có món quà cũng như không thì ai mà sao sao giống như mình tặng mình tới nhà mình biết uh, người yêu mình rất thích iPhone đi đúng không thấy à, thấy bạn gái mình mấy mấy bữa nay làm sao ạ cứ lên trên mạng tìm kiếm iPhone 14 Pro Max này kia mình lần sau đã chuẩn bị cái món quà ba bốn chục triệu rồi tới ngày hôm đó là sinh nhật tặng cho bạn gái của mình bạn gái của mình trong tâm thì rất là thích cái món quà đó nhưng không thể hiện ra bên ngoài thờ ơ rồi ok cảm ơn anh mặc dù bên tâm thì rất thích cái iphone đó nhưng không có thể hiện cái sự hào hứng ra bên ngoài thì cái chàng trai kia tặng cái món quà nghĩ rằng người, người yêu của mình rất rất vui hạnh phúc thậm chí ôm mà ôm mình nhưng lại thờ ơ như vậy thì lần sau chàng trai sẽ không tặng món quà nữa một món quà có giá trị hoặc món quà mà cô gái thích nữa tại vì không có động lực có đúng không các anh chị tặng cho người khác mà người khác không cảm thấy phê không thấy sướng không đón nhận nó một cách sẵn sàng và hào hứng thì ai mà lại thích ai lại muốn đi tặng quà tiếp rồi các anh chị thấy đúng không ạ à? đúng thì comment xuống bên dưới là đúng rất đúng thì comment xuống bên dưới là rất đúng đây nó là về tư duy nha anh chị và đây nó là về nguyên lý luôn á đó. đó là lý do tại sao mà chúng ta mong muốn một cái điều gì đó ví dụ như mình mong muốn có thu nhập 100 triệu khi mình đạt được cái mong muốn thu nhập 100 triệu rồi thì mình hưởng phê hưởng thấy ăn mừng á mình phải ăn mừng và yeah yeah yeah yeah đạt được rồi hay quá tuyệt vời quá nhưng mình lại thở ơi như không thở ơi như không thành ra lần sau mà có muốn lên 200 triệu 300 triệu thì uh, vũ trụ cũng, cũng thở ơn lại với chúng ta có đúng không các anh chị ạ à? Long Đằng là rất đúng, Minh Hòa rất đúng, Phan Nội rất đúng Hoài Đình hay quá, rất rất đúng Đó, vậy là chúng ta đã biết là luật thấp dẫn nhưng mà chúng ta làm sao ạ? À? Có đang làm đúng hay không? Đó là lý do tại sao mà chúng ta chưa đạt được những điều mà chúng ta mong muốn Quang Quỳnh rất đúng Rồi, Vậy là chúng ta sẽ đi qua cái bước cuối cùng nha Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn là qua cái bước cuối cùng Bước số 5 là gì Muốn thì comment xuống bên dưới là muốn rất muốn thì comment xuống bên dưới là rất muốn để Kim chia sẻ tiếp cái bước cuối cùng bước số 5 ứng dụng cái luật hấp dẫn vào trong thực tế của chúng ta